Nếu bạn muốn bảo vệ TT, thứ nhất đừng ăn thịt TT. Đừng mua những sản phẩm từ TT như thuốc của TT, rượu TT, đồ trang sức TT hay da hoặc vảy của TT. Thứ hai, hãy chia sẻ thông tin, kể cho bạn bè và gia đình biết về TT. Nhờ vậy mà những năm gần đây, nhiều người trên thế giới đã học hỏi và hiểu biết hơn về những mối đe dọa cho TT. Điều này đã hỗ trợ rất lớn trong việc cải cách chính sách, nghiên cứu khoa học và các nỗ lực bảo tồn loài vật này. Bạn có thể giúp bảo vệ TT bằng cách tuyên truyền và làm sao để TT không còn bị gặp rắc rối nữa và để cập nhật những tin tức mới nhất thì có thể theo dõi trên Facebook hoặc YouTube của Tiun hoặc là Sao Việt Nam wi Thứ ba là quyên góp. Bạn có thể đóng góp online cho nơi chuyên bảo tồn TT, đó là Sao Việt Nam wi Thứ tư là mua sắm đồ online trên website của Tiun thì 100% lợi nhuận bán áo thun có in hình của TT kiếm được sẽ dùng để bảo tồn cho loài vật này. Thứ năm, tố cáo tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Nếu bạn thấy TT hay các loài vật hoang dã khác bị bán trong nhà hàng hay ở những cái cơ sở kinh doanh, hãy liên hệ với chính quyền địa phương hoặc một trong những số phone này. Sở Việt Nam Wildlife, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Động vật hoang dã 0978 331 441 Người cá tiêu 0909 233 501 INV Đường dây nóng bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam 1800 1522